bạn đã có bao giờ có thắc mắc là cùng một người nhưng tại sao thì công ty này thì từ chối bảo vệ nhưng lại vẫn ký được hợp đồng với một công ty khác không? Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Giang à, Có rất nhiều người hỏi mình rằng là tại sao mà cùng một người nhưng mà Mailline thì từ chối bảo vệ nhưng anh lại vẫn ký được hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với một công ty khác trong khi và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp bạn giải đáp rõ vấn đề này nhé Việc mà anh có tham gia được hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay không ấy, thì nhiều khi nó lại không phải là do công ty quyết định mà là do người đại lý quyết định Tại sao lại như vậy ạ? À? Bởi vì là 99% người Việt Nam khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì sẽ làm việc thông qua người đại lý Và đây chính là cái người đại diện theo pháp luật của các công ty bảo hiểm đã học và thi lấy chứng chỉ của Bộ Tài chính để làm việc với khách hàng nên là những cái lời nói của người đại lý chính là luật là quy định là nguyên tắc và là sự đúng đắn tất nhiên thì khi mà tìm đến với một người đại lý để mua bảo hiểm cho mình thì người đại lý sẽ hướng dẫn anh khai hồ sơ và việc khai hồ sơ này nó sẽ hoàn toàn có thể được điều hướng theo hướng chủ động theo cái cách có lợi cho đại lý hay là cách có lợi cho khách hàng tùy theo cái tâm của cái người đại lý đó có được Ví dụ như anh Nam bị tai nạn dẫn tới bại não, mẹ anh Nam thì muốn mua cho anh một cái hợp đồng bảo nhân thọ để bảo vệ bệnh lý sinh mạng là 500 triệu. Thì theo cái luật bảo hiểm, anh Nam thuộc cái đối tượng là loại trừ 100% nhưng không có nhưng có không có bất cứ cái lý do nào để được tham gia nữa và đại lý có tâm thì sẽ nói ngay từ đầu với khách hàng để gia đình bất kỳ vọng hoặc là thiết kế một cái giải pháp khác phù hợp cho gia đình và ngược lại thì những cái người đại lý mà bất chấp họ vẫn khai hồ sơ cho anh Nam là cái phần bệnh lý cũ để sạch à, nghĩa là coi như anh Nam là một cá thể khỏe mạnh họ, ờ, tất nhiên là công ty à, nhận hồ sơ và cấp hợp đồng ngay lập tức chẳng ai nghi ngờ là những người đại diện theo pháp luật của mình cả đúng không ạ và đó chính là cái lý do mà Melai à, đã anh Nam đã bị từ chối sang công ty khác lại được tham gia dù cả hai công ty thì đều hoạt động theo một cái bộ luật chung là do nhà nước ban hành Và hậu quả là gì ạ? Anh Nam thì trên lý thuyết đã được bảo vệ Mẹ anh Nam thì vô cùng vui sướng khi mà cầm cái bộ hợp đồng quý giá cất vào nơi trang trọng nhất Nhưng thực tế thì sao ạ? Khi anh Nam bị bệnh nghiêm trọng, đi viện chữa trị hoặc là rủi ro cao nhất là tử vong Vợ con anh, anh yêu cầu sẽ được công ty chi trả quyền lợi là 500 triệu và công ty thì sẽ lọc hồ sơ data bệnh lý khách hàng để làm căn cứ và bệnh bại não của anh có từ trước nay bị phát hiện và chắc chắn là anh Nam bị từ chối chi trả ngay lập tức nếu mẹ anh Nam tham gia mới tham gia cho anh được một năm phí là 30 triệu thì mẹ anh Nam mất 30 triệu và hợp đồng cũng bị hủy ngay tất nhiên là 500 triệu kia cũng không nhận được và nếu như mẹ anh Nam tham gia được 10 năm năm rồi hay sao thì sao hay 14 năm rồi thì sao và toàn bộ số tiền này là mất là khoảng tầm 300 triệu lý do mà mẹ anh Nam bị gán vào cái tội là gian dối khi khai báo thông tin có âm mưu trục lợi bảo hiểm và tất nhiên là lúc này là luật sẽ đứng về phía công ty bảo hiểm và trong khi đó thì rõ ràng mẹ anh Nam là người vô tội giao hết niềm tin cho người đại lý, người tư vấn nhưng mà tên giấy tờ thì mẹ anh là người ký tên ngậm bồ hòn làm ngọt hay giết người bây giờ 500 triệu có khi cả đời người tích cóp mới được 500 triệu có thể cứu sống được một mạng người 500 triệu là niềm tin hy vọng cuối cùng của một gia đình 500 triệu là trọn niềm tin của một người mẹ đau khổ 500 triệu cũng có thể là một khoản tiền duy nhất anh Nam muốn để lại cho con mình sau khi ra đi bằng chính cái sinh mạng của mình cho nên là nếu mà Giang có nói uh, là bệnh của anh mà không được công ty bảo hiểm bảo vệ mà nơi khác bảo là ok thì đừng có vội mình chưa biết đó là điều tốt hay điều dở hãy chọn mặt người vàng hãy tìm cho mình một người đại lý uy tín hãy mỉm cười rạng rỡ khi đại lý khó tính cứ bắt bạn phải xem cách tỉ mỉ chi tiết đến từng các bệnh nhỏ nhất tóm lại là khi ra mà có yêu cầu khai bệnh lý càng thì đừng có mà ghép ra nha và nếu như bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, hãy share để nhiều người được biết đến nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận được nhiều video để nhận được các thông báo tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.